sau vô đây ăn mà còn đeo khẩu trang là sao ngồi lên ghế đi cho người hai ghế đi đi mắm đang đi ăn băm ăn mắm mắm <laughs> bún đậu mắm tôm đây là một thằng phẩm đang đi ăn mắm bún đậu mắm tôm cái ừ, này không phải mắm nha này không phải mắm nha nói mắm hồi về bị ngắt nhéo rồi mà lại để ăn ra hả phớt phớt nghe là phớt ủa nó hay gì xí nó nghe là xí quay mắm chúa mà xí đây mắm chùm mắm chùm là tự <laughs> nhận luôn nha mắm chùm đi ăn bún đậu mắm tôm nha của bạn đang dạ, pha dạ. à, mắm chùm mắm chúa sao nay xiên vậy ờ, hả xiên đâu bữa giờ chị mà em là mì cũng xiên giống con học bài rồi kìa chắc cũng sợ đi bán vé số <laughs> giống con giống như ai rồi đứa nào mà thi gớp thi dở học dở là bà cho đi bán số hết đã làm đấy không được Đây, phần này là phần hai người ăn nha các bạn là phần lớn hai người ăn này phần này cũng là một người nhưng mà sao thấy nó cũng tương đương nha các bạn ơi đúng rồi phần của ba một người sao nhiều vậy tại chắc nó thấy ba ăn nhiều nên cho ba nhiều ăn trăm cây trăm cây mẹ ơi cũng đâu có ăn ra đâu tới nè cái khô đâu à, mở bánh yến trong đây nè cái này nè khăn giấy khô không có khăn giấy khô thấy cái chén chưa báo ra

<laughs> quay mà dám quay mà mà quay được không đây ba giải thích cho cái ờ, cái ruột con heo người ta làm sạch xong người ta cho dồn ờ, dồn uh, thịt bằm các thứ này kia đồ vô đó tùy theo người ta làm thì người ta chiên lên gọi là dồi hiểu không ủa rồi giờ ba ăn được chưa dạ chết si tại sao mà đi ba đi ăn mà ba không được ăn là đã chết si à, ờ, hả kỳ quá ba đói bụng quá đi ba đói bụng quá đi chết si ơi trời cái nhà này đi ăn mà còn quay quay <laughs> bây giờ tiếng không hồn <laughs> đi ăn đi con ăn đi con ăn đi ba quay nè thì cứ chấm là ăn thôi mấy cái đó con chấm mẹ chỉ cho trời ơi các bạn ơi mấy mấy bé nhỏ này là từ đó giờ chưa bao giờ ăn thuốc độc thuốc tôm nha con hai bé này ăn rồi nhưng mà nó à, ăn ở nhà ăn ở nhà với mẹ chứ không có đi tiệm tại vì món này à, là món của người bác. quay không bấm mẹ mấy lần đầu tiên ăn bánh nha bún đậu mắm tôm lần đầu tiên năm mười chín tuổi nha nhỏ hơn chưa bao giờ ăn mắm luôn chơi mà ép buộc ngon ngon ngon à, rồi tốt gia đình miền Nam không biết ăn bún đậu mắm tôm các bạn ơi rồi cháp tại đi chấm cháp chấm chấm xong rồi cháp giờ mới ăn đổ bỏ đường cái gì vậy nhiều cứ ăn đây bỏ vô miệng nhai nhai nuốt là dạ ba không ăn luôn ăn cái nó bụng như chết ba mới đi tập về nó bụng như chết goodbye see you again đây là nghệ của youtuber nãy có cô kia hỏi là đây ba đứa con hả ở đây con hay là, hay là bạn vậy ở <laughs> đây chỉ qua đây là ghệ đây nhưng mà giờ mà um, ý chính của mình là đây ba dĩa sau hai mươi mấy nửa ba mươi phút các bạn này giải quyết sạch ba dĩa dạ, bà ba cũng ở lâu ba ba không thì ba nói vậy thôi với chứ đâu chắc cỡ 15 20 phút ba ba lần đầu tiên rồi ba ờ lần đầu tiên ha ăn này là lần đầu tiên ăn này mắm ờ lần đầu tiên ăn món tôm luôn và ngon không ngon ăn là tới nỗi mà sợ hết của mẹ tại mẹ với tâm mì ăn chung một dĩa một dĩa này á, là dĩa lớn bên ờ, dĩa lớn là 140 ngàn Cục dĩa mẹt nhỏ là 70 ngàn tỷ dĩa lớn là hai người ăn Còn dĩa nhỏ là một người ăn Nhìn rất, rất đã nha các bạn Rồi hai mắm này nó cũng giải quyết luôn Giải quyết một dĩa mắm sạch bếp bắp Và mắm chúa cũng giải quyết một dĩa mắm sạch bắp Mắm chúa Mắm chúa à? Mắm chúa tấm mày rồi giờ có màn ăn kẹo ăn kẹo để thơm miệng dạ, đây mặt văn khoa có để dạ, mỗi người một cục kẹo ăn để thơm miệng rồi thấy rồi các bạn ơi các bạn đưa ra quá sao không chị nói được Ồ, bạn nhỏ tâm mì này lần đầu mới nha thì <laughs> sinh chung Cune này cái ờ, ờ, độ mà không không mũi của cô đê làm trong mì không quen lại đây, đi lại đây. trời ơi bạn tôm mì giỏng quá bạn tôm mì á nhai con chai bình thường mình nhả cái này kẹo cao su nha không có nuốt nha tại sao quýnh em chơi về học ê à xong chơi về học rồi luôn không đừng về